Xin chào các bạn Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân gấu cũng như là viền lại ở trên đầu của gấu rồi ha Tạo một cái khoảng để mình có thể luồn phụ kiện vào bên trong nè Thì đến đây các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong để mình có thể cố định lại được cái form của thân gấu ha Đây, đây sẽ hoàn tất được một cái thân gấu như thế này Đây sẽ là đuôi gấu nè Đây là phần thân hông và đây là phần bụng ha mẫu gấu này mình sẽ đeo áp sát cái phần bụng vào trong thân người nè bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình khâu dây kéo vào bên trong ha thì để khâu được phần dây kéo các bạn sẽ sử dụng cho mình chỉ và kim khâu tay bình thường ha sau đó mình sẽ dùng một đoạn khóa kéo nè các bạn có thể sử dụng các cái đoạn khóa kéo mà các bạn sẵn có cũng được ha sau đó mình sẽ đưa cái mặt ngoài của dây khóa kéo lên trên luồn cho mình một đầu của dây khóa kéo vào bên trong của đầu gấu nè và một bên như thế này sau đó mình sẽ khâu cố định một đầu lại với cái chân móc mà mình bỏ qua ở cái phần đầu á vào cái chân móc này ha chân móc mình bỏ qua không móc cái phần miệng nè thì các bạn sẽ đưa cho mình kim ra phía sau đâm kim từ trong ra ngoài nè vào chân móc mà mình bỏ qua luồn kim ngược lại vào bên trong nè cái gút mà mình tạo ở đầu chỉ này các bạn sẽ xỏ cho mình qua cái đầu kim để mình cố định lại được cái đường chỉ nè sau đó tiếp tục mình sẽ khâu một lần để cố định ha từ trong ra ngoài vào chân móc mà mình bỏ qua ha tiếp tục đâm từ ngoài vào trong khi mình đã khâu cố định được một đầu của dây khóa kéo rồi nè thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình một thân của khóa kéo bên hông trước ta sẽ bắt đầu khâu từng cạnh của cái phần đầu trước ha thì mình sẽ khâu cạnh này do cái sợi len của mình là len nhung cho nên khi khâu nó sẽ khó thấy mũi móc ha các bạn cứ khâu cho mình ở hai điểm song song và tương ứng với nhau là được mình sẽ khâu tương tự cho đến cái đầu dây bên kia ha sau khi đã khâu được một đầu rồi nè đây bây giờ mình sẽ tiến hành khâu đầu còn lại các bạn sẽ đưa cho mình đầu còn lại nhét vào bên trong ha luôn cái khóa kéo ra phía ngoài nè lúc này mình sẽ tiến hành khâu cái đầu còn lại vào cái chân móc mà mình bỏ qua ở cái đoạn này ha chân móc mà mình bỏ qua nè và hai cái điểm tương ứng với sợi dây kéo ha kéo nè đâm kim vào cái chân móc kế bên nè tức là mình sẽ chốt lại cái đầu này ha giữ cố định lại đầu này nè một lần nữa ha khi mình đã cố định được cái đầu thứ hai rồi kéo cho mình cái khóa kéo này ra sau đó ta sẽ khâu hai cái phần còn lại vào với nhau nè sau khi các bạn đã khâu cho mình cái phần khóa kéo vào trong đầu của gấu rồi nè kéo lại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 cũng làm tương tự cho năm chân còn lại ha mỗi chân cứ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc chân thứ ba hai mũi móc đơn nè chân móc thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn chân thứ năm móc hai mũi móc đơn và chân thứ sáu cũng móc hai mũi móc đơn sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi nè sát đây nó sẽ có một cái đường g ở đây thì đây không phải là chân móc mà nó là cái mũi dời kết thúc của vòng phía dưới ha các bạn sẽ không móc vào đây mà mình di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào một mũi dời sau đó lên một xích như vậy là vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra như thế này thì cái độ rộng này nó sẽ tương ứng với độ rộng của phần đuôi gấu ha đây khi đưa vào cái vòng tròn này đưa vào cái phần đuôi nè nó sẽ có được một cái độ rộng vừa phải rồi thì từ đây mình sẽ không cần tăng mũi nữa các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn ta cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng ha móc đến cuối vòng rồi kết thúc vòng này đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi phần đuôi của mình nó có được một cái độ sâu để mình có thể gắn vào trong thân của gấu ha có thể thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 vòng móc nữa thì mình sẽ có được một cái độ sâu của phần đuôi nè tiếp theo là phần mũi với phần tai ha thì phần mũi với phần tai nó sẽ giống như công thức của hai vòng móc đầu tiên của cái phần đuôi này tức là vòng đầu tiên là 6 mũi đơn vòng thứ hai mỗi chân là hai mũi đơn ha 12 mũi đơn của vòng thứ hai sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng thứ ba. Thì vòng thứ ba ở phần tay với phần mũi, các bạn móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình móc mũi giờ kết thúc cái vòng thứ hai á, móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có nè, chân kế bên một đơn chân kế tiếp hai mũi đơn cùng chân móc ta có được cụm thứ hai ha tiếp tục cụm thứ ba nè một đơn hai đơn cùng chân cụm thứ tư một đơn sau đó là hai đơn cùng chân cụm thứ năm nè một đơn hai đơn cùng chân móc và cụm thứ sáu cụm cuối cùng ha một đơn chân cuối cùng sẽ là hai mũi đơn cùng chân móc hoàn tất cụm thứ sáu ha thì sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích đối với phần tai và phần mũi thì nó sẽ to gấp đôi so với phần đuôi thì lúc này mình đã tăng thêm một hàng móc rồi các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng tăng nữa ha thì hàng tăng thứ tư nè hàng phía dưới mình có một mũi đơn xen hai mũi đơn cùng chân móc thì hàng tăng kế tiếp sẽ tăng cho mình số mũi đơn lẻ mỗi chân lên một mũi tức ở đây mình sẽ có hai mũi mỗi chân ha được hai mũi đơn mỗi chân rồi nè nhiều hơn so với cái vòng phía dưới một mũi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân ta sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng những bạn nào mà muốn tăng size thì mình cũng có thể móc thêm nhiều vòng móc tăng mũi và các vòng móc tăng mũi nó sẽ dựa vào vòng bên dưới thì vòng bên dưới của mình nè đang là hai mũi mỗi chân sang hai mũi cùng chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng cho mình lên là ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tiếp đến sẽ là bốn mũi mỗi chân ha xen hai mũi cùng chân cứ móc như thế này cho đến khi ta đạt được cái vòng tròn của cái phần tai và phần mũi như các bạn mong muốn là được ha sau khi ta đã móc được đến cuối vòng móc thì lúc này vòng tròn của cái phần à, tai nó đã đạt được cái độ rộng rồi các bạn sẽ kết thúc cho mình vòng này ha sau đó móc lên một xích khi đã đạt được cái vòng tròn vừa đủ để mình có thể trang trí lên thân của gấu rồi thì từ hàng móc kế tiếp sẽ không tăng mũi mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì lưu ý cho mình phần tay và phần mũi ta sẽ móc như nhau ha các bạn cứ móc tương tự đến cuối vòng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần tay và phần mũi như các bạn mong muốn nó có thể tăng tầm khoảng 3 cho đến 4 vòng móc ha như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần tay cũng như là phần mũi bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần chân ha thì để móc phần chân bốn vòng móc đầu tiên các bạn sẽ móc tương tự giống như cái phần tay và mũi nè đến vòng móc thứ năm thì mình sẽ tiến hành giảm mũi ha thì để giảm mũi nè các bạn móc lên cho mình một xích rồi thì tiếp theo thông thường như phần tay thì mình sẽ móc vào chân đầu tiên nhưng phần chân các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi đơn dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân mà mình vừa móc được sau đó mình sẽ móc các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn các bạn sẽ móc chừa cho mình hai chân móc cuối cùng của vòng ha sau khi móc đến hai chân cuối cùng của vòng rồi nè thì hai chân móc này mình sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi ở bên trên ha để cho cái phần chân của mình nó có cái độ hóp lại nè lưu ý ha ở sát đây nó có một cái chân của mũi dời ta sẽ không tính chân đó mà tính hai cái chân ở hai kế bên này nè nha thì để chụm mũi nè ta đâm kim vào chân kế cuối sau đó kéo len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng kéo len qua chân móc trên kim có 3 đường móc kéo len qua hết ba chân trên kim ta sẽ đâm kim vào chân mà mình đánh dấu lại đây móc vào đó cho mình một mũi dời móc lên một xích các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân của cái mũi chậm mà mình vừa chậm được nè tiếp tục ở hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc tức là ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà mình sẽ móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn bỏ qua chân đầu tiên ha móc vào chân thứ hai một mũi đơn nè đánh dấu vào cái chân mũi đơn đầu tiên ha để ta có thể dễ dàng phân biệt được mũi móc nè các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn các bạn sẽ móc tương tự và chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng tức là chân mũi chụm về cái chân sát nó nha Khi đã móc được các mũi đơn nè, đến cái chân sát cái mũi cuối cùng với cái chân mũi chậm mà mình đánh dấu ở đây thì hai chân này mình cũng tiến hành chậm lại thành một mũi bên trên ha thì cách chậm tương tự như mũi chậm ở phía dưới ta sẽ lần lượt đâm kim vào hai chân móc đâm kim vào chân kế cuối nè sau đó chân mà mũi chậm nè kéo qua ba chân nè kết thúc đâm kim vào chân ta đánh dấu đầu tiên của vòng móc một mũi dời lên một xích thì để ý lúc này cái phần chân của mình nó sẽ có cái độ giảm ở cái phần mũi dày ha móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa mỗi vòng móc thì cứ giảm một mũi ở đầu và chụm hai mũi cuối lại ha móc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao của bàn chân như các bạn mong muốn là được sau khi ta đã đạt được chiều cao của cái bàn chân như thế này rồi tương ứng với phần thân gấu rồi ha thì đến đây cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ở vòng móc đầu tiên này móc một mũi giờ sau đó lên một xích kéo và cắt len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 khác với cái phần tai và phần mũi thì mình sẽ móc vào đây 7 mũi móc đơn ha một móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy sau khi đã có được 7 mũi móc đơn vào cái vòng tròn này rồi đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích 7 mũi nó tạo ra 7 chân cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha tức là vòng móc thứ hai mình không tăng mũi các bạn cứ móc đều cho mình là được mũi thứ hai nè mũi đơn thứ ba vào chân thứ ba mũi thứ tư vào chân thứ tư mũi đơn thứ năm vào chân móc thứ năm mũi đơn thứ sáu vào chân móc thứ sáu và mũi đơn thứ bảy vào chân móc thứ bảy là chân móc cuối cùng nè kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích đây nó sẽ có một cái độ sâu như thế này thì tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc tương tự mỗi chân làm một mũi móc đơn ha cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích mình đã tạo ra được một cái độ sâu để mình có thể gắn cái dây đeo vào bên trong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi cho phần tay của mình nó có cái độ phồng ra hơn ha thì cách tăng mũi của cái hàng móc này cũng tương tự giống như cách tăng mũi của cái phần mũi và phần tay nè hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn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 kết thúc nè một mũi dời vào đây lên một xích thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần tay của mình với 14 mũi móc thì các cái vòng móc kế tiếp các bạn sẽ không cần tăng mũi nữa mình cứ móc tương tự mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tức là mỗi vòng của mình sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn móc cho đến khi cái phần tay của mình nó có được một cái chiều dài để mình có thể tương ứng gắn vào trong thân của gấu là được ha Sau khi móc xong các cái họa tiết trang trí cho thân gấu, lưu ý những cái họa tiết này khi mình kết thúc ta đều chừa ra một đoạn len vừa đủ dài để sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân của gấu ha. Đây thì mình sẽ có được cái phần chân nè. Các bạn sẽ tiến hành dùng gòn nhồi vào bên trong các cái họa tiết mà mình vừa tạo được. Sau đó mình sẽ tiến hành khâu các họa tiết này vào trong thân của gấu. Phần đuôi cũng nhồi gòn vào bên trong sau đó khâu vào cái đoạn đuôi ha. Hai chân thì mình sẽ khâu ở hai bên của phần bụng nè phần bụng đây ha thì cái phần chân mình sẽ khâu theo cái hướng này đây nhồi gòn vào bên trong và khâu hai bên của bụng nè tiếp tục sẽ là phần tay ha phần tay thì mình cũng nhồi gòn vào bên trong và mình sẽ khâu ở hai bên bụng nhưng ở trên của hai bên bụng nè nó tương ứng với hai cái phần chân á tiếp tục sẽ là cái phần tay ha thì đối với hai tay của gấu mình sẽ không nhồi gòn mà các bạn gặp cho mình cái phần tay cho nó dẹp lại và mình sẽ khâu cái phần tay ở hai bên phía sau của sợi dây kéo nè đây mình sẽ khâu như thế này ha sau đó tiếp tục sẽ là phần mũi thì phần mũi các bạn sẽ khâu cho mình ở phía trước của mặt gấu nè lưu ý đối với cái phần mũi này mình sẽ không khâu tròn mà các bạn sẽ khâu cho mình hình oval như thế này ha để tạo cho cái phần mũi của gấu nó được xinh xắn hơn bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lót bên trong sau khi các bạn đã khâu cho mình hoàn tất các cái họa tiết trang trí vào trong thân của gấu rồi phần chân thì mình sẽ hướng cái mũi chân ra phía ngoài ha hai chân nè phần đuôi thì cũng khâu nhồi gòn phần tay nè hai tay ha hai tay khâu dẹp ở phía sau của dây kéo và phần mũi khâu hình oval nè thì tiếp tục cái phần mũi các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình một đoạn len màu đen để mình trang trí cho phần mũi và tiến hành đính mắt vào bên trong cố định cho phần thân gấu ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu lót ở bên trong mở cho mình cái khóa ra và các bạn sẽ tiến hành lôi cho mình toàn bộ cái phần gòn ra phía ngoài phần thân gấu của mình nó dẹp lại rồi nè thì bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lót ha các bạn sẽ cắt cho mình một tấm vải lót có một cái chiều dài khi mình gấp đôi lại và đưa thân gấu lên trên của tấm vải lót nè thì phần thân gấu của mình nó sẽ vừa khít với cái tấm vải lót này ha từ cái phần à, đuôi dưới nè lên bên trên đến đây thì cắt ha cái phần đầu của gấu á, ở phía này nó sẽ có cái độ hơi cong ha thì cái phần đầu của cái tấm vải lót các bạn cũng cắt cho mình một đoạn hơi cong ở đây tương tự bên hông này cũng vậy ha ta sẽ có được một cái tấm vải lót như thế này thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành à, đưa cho mình cái tấm vải lót này luồn vào bên trong thân gấu mình sẽ luồn theo chiều thẳng của cái à, sợi dây kéo nha nhét một cái đầu vô trong trước mình sẽ khâu đầu à, tiên phía ngoài trước ha thì để khâu nè gặp cho mình à, một đoạn tầm khoảng 1 cm vào bên trong mình sẽ tiến hành khâu vào trong cái dây khóa kéo này ha sử dụng cho mình kim và chỉ khâu tay bình thường á tạo một guốc nè sau đó mình sẽ cố định cái đầu dây này ở một bên của uh, phần khóa kéo trước gặp một đoạn tầm khoảng 1 cm ha để cho cái phần uh, vải thừa nó không có bị bung ra ngoài á sau đó mình sẽ khâu cố định một đầu nè khi đã cố định lại được một mũi rồi thì các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái mặt này vào trong khóa kéo bên này và đầu còn lại vào khóa kéo bên kia ha khâu hoàn tất cái phần vải vào trong rồi nè thì lúc này khi các bạn lôi cho mình cái phần vải lót ra ngoài mình sẽ có được một cái khoảng trống để mình có thể nhồi gòn lại vào bên trong ha các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình hết cái phần gòn và mình vừa bỏ ra nè nhồi vào bên trong khi đã nhồi gòn hoàn tất rồi mình sẽ canh chỉnh cho phần thân gấu của mình nó có cái độ phồng hơn rồi nè thì lúc này ở cái vải mà mình chừa ra ở bên này các bạn sẽ tiến hành gặp cho mình một cái phần à, vải thừa vào bên trong gặp theo vị trí này ha để mình giấu cái đoạn à, vải thừa ở bên trong sau đó cũng dùng kim và mình sẽ khâu vào à, hai cái bên này để mình có thể khép kín lại được cái phần vải lót này ha thì cách khâu này các bạn có thể đâm kim cho mình vào hai điểm tương ứng với nhau tiếp tục ha các bạn cứ khâu cho mình tương tự như thế này cho đến hết cái đầu còn lại và mình sẽ tiến hành khâu một bên còn lại tương tự như vậy ha sau khi đã khâu hoàn tất cho mình được hai mép của cái vải lót rồi nè còn cái đầu à, chỉ các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái phần vải lót vào bên trong lúc này mình sẽ luồn các bạn sẽ chia đôi cho mình cái phần gòn ra hai bên ha mình sẽ đưa một góc của à, cái vải lót xuống cái phần đuôi và mình sẽ cố định cái phần đuôi đó với cái đầu của cái vải lót ha luồn kim ra phía ngoài để mình cố định được một góc của vải lót nè với cái phần đuôi giấu cái sợi chỉ đi ha tiếp tục góc còn lại của cái tấm vải lót á, các bạn sẽ tiến hành uh, chia làm sao cho nó nằm ở chính giữa của bụng nè đẩy xuống đưa cái góc đó vào chính giữa của bụng sau đó mình sẽ sử dụng kim khâu và mình cố định lại cái góc đó ha đây như vậy là mình vừa hoàn tất xong được cái phần vải lót ở bên trong nè các bạn có thể để điện thoại hoặc là một số phụ kiện cá nhân vào bên trong ha sau đó mình sẽ khóa miệng túi lại ta hoàn tất được phần thân gấu như thế này bây giờ mình sẽ móc phần dây đeo ha phần dây thì mình sẽ chập đôi hai sợi len lại với nhau ha các bạn sẽ chừa ra cho mình một đoạn len vừa đủ dài thì sợi dây mà các bạn móc là bao nhiêu cm các bạn sẽ chừa cho mình gấp đôi hoặc là gấp 3 so với chiều dài của đoạn dây ha đưa cho mình cái đầu càng cua nè luồn kim vào đầu càng cua sau đó kéo hai sợi len qua các bạn sẽ đưa cho mình hai cái sợi dây mà mình chừa ra nè đưa hai sợi len từ trước ra phía sau tức là luồn vào chính giữa của kim với cái sợi len mà mình đang móc trên tay ha sau đó kéo hai sợi len mà mình móc trên tay qua sau đó tiếp tục đưa hai sợi len chừa ra nè từ trước ra sau một xích nữa nè tiếp tục ha làm như vậy thì nó sẽ giúp cho cái phần dây của mình nó có cái độ dày dặn hơn ha cứ làm tương tự nè đưa hai sợi len vòng qua kim nè móc vào một xích nè vòng qua kim nè vòng từ trước ra sau ha hay còn gọi là vòng từ trên xuống dưới nè móc thêm nhiều mũi như vậy cho đến khi mình đạt được cái độ dài của sợi dây ha sau khi đã có được độ dài của sợi dây rồi đến cái điểm kết thúc này chụm lại cho mình tất cả các cái sợi dây lại với nhau và móc lên một xích sau đó kéo và cắt len chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài thôi ha bốn cái sợi len này lúc này đã chụm lại được thành một rồi nè thì các bạn sẽ sử dụng cho mình hai màu mình luồn qua cái đầu còn lại của càng cua đến đây thì các bạn có thể cột gút hoặc là tạo nơ để cho cái đầu dây này của mình nó thêm xinh xắn hơn ha hoặc mình cũng có thể cắt ngắn cái sợi len và mình giấu len vào trong các cái mũi móc của cái sợi dây xích nè thì mình sẽ có được một đầu dây còn lại ha hai đầu càng cua này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào hai cái khoảng của cái phần tay nè ở đây mình có 7 mũi ha các bạn sẽ đâm cho mình đây như thế này sau đó tương tự cho đầu còn lại ha thì như vậy là mình đã gắn được hai cái sợi dây để mình có thể đeo chéo vào thân rồi nè và để có thể trang trí cho phần thân gấu ở đây mình sử dụng thêm một đoạn dây ren hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình ren chỉ ha ribbon cũng được mình sẽ cột quanh cái phần cổ ta cũng có thể móc thêm một cái sợi dây để mình làm khăn tròn cổ cho con gấu cũng được ha thắt nơ lại để tạo điểm nhấn nè Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo chéo hình con gấu xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì các bạn cũng có thể phối nhiều cái con vật khác nhau cho phần thân túi của mình thêm xinh xắn hơn và mình cũng có thể đổi màu để phù hợp với trang phục mà các bạn sử dụng ha ta cũng có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nè chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu túi này nếu còn thắc mắc ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha